Xin chào các bạn, nay lại à, giới thiệu các bạn các loại xe đang kinh doanh tại à, sàn kinh doanh của mình Lâu lâu rồi mới làm cái báo giá bởi vì à, thời điểm này bắt bán xe, mua xe quá Hôm nay xin giới thiệu với anh em các loại xe đang có tại sàn Ok, trước mặt các bạn đó là hai chiếc xe Bên tay trái là Cerato 2019 2.0 chạy được đâu đó khoảng 2 đến 3 bạn à, Bên phải các bạn là chiếc uh, Nissan Navara Thôi, quay lại thôi Quay lại nói chiếc này trước uh, xe ô tô 2.0 2019 chạy được 2 đến 3 vạn biển thành phố. Chiếc xe có tầm giá khoảng độ 615 ờ, đến 620 triệu. Xe rất là tốt đấy ạ. Ờ, nước sơn tốt, ờ, chất liệu tốt, một chủ và mình nghĩ trong tầm giá rất hợp lý để anh em có thể sử dụng và thay thế cho một số cái xe sedan trong cùng phân khúc. Đó, xe ô tô 279 thì mình cũng nói nói và chia sẻ với các bạn một vài lần rồi. Đây là một cái xe rất là đẹp, thời trang mà rất là thân thiện với cả các anh em trẻ tuổi cũng như là rất là năng động rồi mời các bạn à, nhìn à, sản phẩm tiếp theo của bên mình đấy là chiếc à, bán tải Navara đây là bản xem lại nhìn lại xem nào à đây là bản à, à, VL 2016 chiếc xe này có chủ đặt rồi à, trong các clip gần đây của mình thì mình hay đề cập đến cái từ là vua bán tải rồi là tổng kho bán tải bởi vì đấy là cái thế mạnh của mình thời điểm này nhập rất nhiều về bán tải thời điểm trước mình có thể nhập rất nhiều về city về crv vân vân và vân vân nhưng mà thời điểm này thì mình nhập nhập rất nhiều về bán tải và mình bán bán tải trên toàn quốc và bán tải cũng được à, nhiều anh em à, giao dịch rất là tốt và nhanh đó chiếc này thì có người đặt rồi mình không nói lại nữa chiếc VL 216 hai cầu nhá biển chuẩn đấy rồi sang bên này chúng ta có chúng ta có HRV HRV 2019L ờ, chiếc này là chiếc uh, một chủ đây đi được khoảng 4 vạn ờ, ô khoảng độ uh, ô là 4 vạn tầm giá khoảng độ uh, ờ, 720 triệu nhá 720 triệu Xe này cũng là một cái xe rất là hay của Honda Thời điểm trước mình kinh doanh xe này khá nhiều Mang về 3 chiếc bán 3, còn hai chiếc thôi À còn một chiếc thôi trên này chiếc còn lại 720 triệu trên này lên rất nhiều đồ à, Giá nóc này, bô này à, Cam sườn này à, Rồi âm thanh gì gì gì đấy Đấy, à, dán kính nữa, rất là xịn sò, nhiều đồ xịn sò Và cả bi led nữa Đó, có bi led ở dưới thì phải Đây, HRV nó có một cái dàn rất là coupe Tức là khả năng uh, gọi là khá là khí động học đúng không ạ? Khá là khí động học Đấy, động treo hơi cứng một tí nên là một số anh em có thể cảm thấy hơi ồn nhưng không sao bởi vì nó đã vận hành thể thao mà nó sẽ thiên về thể thao đấy ok mời anh em đi, à, đi tiếp xuống cái à, sàn xe của mình rồi đứng đằng sau HRV là chiếc à, CT 2019 top nha chiếc này chiếc biển tỉnh chạy được khoảng 3 vạn tầm giá khoảng 55 triệu chiếc này có một cái nước sơn mới và sạch sẽ ờ, mình khá là thích cái màu sơn này không hiểu tại sao thì một số anh em lại thích cái màu xanh hoặc màu đỏ hơn nhưng màu này màu khá là cứng cáp và khỏe đó ờ, tình trạng xe tương đối tốt Ờ, các anh, anh em có thể kiểm tra xe ở, ờ, ở mọi nơi mà anh em muốn à, để kiểm tra trích hãng rồi là à, phát hiện cái lỗi như đâm đụng ẩm nước cái này mình rất vô tư rất là vô tư và nếu như các bạn lên hội các bạn gặp những một số bài đánh giá về bên mình thì các bạn có thể biết là mình rất là thoải mái trong việc là đem xe đi uh, kiểm tra uh, và trích cái lỗi rồi là đâm đụng vì tại sao của mình đã làm tốt cái vai trò là cái khâu đó là dập xe ban đầu rồi tức là trước khi sau trong quá trình mình nhập xe mình đã kiểm tra chất lượng đầu vào rồi và mình đánh giá cao việc đấy hơn là cái việc là Ờ, đưa tất cả cái xe về và thượng vàng hạ cám không quan tâm chất lượng mà làm sao để bán được cái xe đấy mình không không làm như vậy ok À, nói lên bán tải chúng ta sẽ nhìn ngay luôn cái bàn tay màu vàng đây bản VL218 có tầm giá khoảng độ ờ, uh, 665 triệu VL218 ít khoảng 7 vạn trong nhiều số của mình thì mình nói về VL rồi là L khá là nhiều thì nhà mình đấy à, mình hay nói về những cái như là vô bán tải rồi là tổng kho bán tải thì đấy là từ khóa của mình là mình ờ, thời thời điểm này nhá mình chuyên về bán tải rất là nhiều và nhập rất nhiều về bán tải đây là một trong ba bốn cái xe mình đang có tại cửa hàng à, vì không đủ diện tích nên mình phải đem một cái xe L216 đi gửi ở ngoài L216 biển Hà Nội xuất hóa đơn được 100 triệu đi được khoảng 7 vạn à, có đèn nổ start top lên ghế da và một số cái thông minh khác của chủ xe thay cho mình à, xuất hóa đơn trăm triệu nha đây là một cái xe rất hợp lý tầm giá khoảng 500 triệu cho người dùng đó thì trong clip này mình không tiện nói bởi vì nó không có ở đây vì là nhiều xe quá mà phải đem đi gửi xin mời các bạn đây đặc sản tiếp mua bán tải có thêm à, L à đây là VL xin lỗi VL 2019 tầm giá 715 triệu đây là một chiếc xe rất đẹp luôn rất đẹp từ trong đến ngoài nó chạy ít ở ờ, chiếc này chạy khoảng được khoảng độ 2 vạn hay 3 vạn gì đấy mình không nhớ chính xác nhưng không sao ờ, nước sơn tốt cực kỳ tốt từ bên ngoài bên trong nội thất cũng rất là tốt đó à, lốp thì cũng quá mới đấy, chiếc này thì lúc nào đó mình sẽ làm clip mình giới thiệu riêng sau đấy, tuy nhiên thì à, mình giới thiệu sơ qua để mọi người biết là chiếc xe này là một chiếc xe xứng đáng để mua Navra là một cái dòng xe rất là lành nhận được nhiều giao dịch nhiều đánh giá tốt sửa chữa bảo dưỡng hợp lý dầu hợp lý vận hành tốt và ổn định là một chiếc xe rất là tốt nên là uh, những người mua vận tải nên tìm Navara uh, còn tất nhiên Ford nó có cái chỗ đứng của nó Hilux nó có chỗ đứng của nó và tầm giá của nó cũng sẽ khác và nó sẽ có vấn vấn đề riêng của nó đấy là cái, cái quan điểm của từng người rồi à còn một cái bán tải nữa là chiếc Ford Ranger Limited 2021 chiếc xe đấy mình không để tại đây chiếc xe đấy chạy hơn một vạn thôi hơn một vạn chiếc xe đấy rất mới rất mới và rất đẹp đấy là bản rất giới hạn ở Việt Nam vì bản đấy là bản Nhật Thái mà còn Ford Ranger Limited thế hệ sau hình như nó sản xuất ở Việt Nam nên cái mức giá của mình rất là khác mức giá của mình là tầm 863 triệu cho xe 2021 đó chạy được khoảng hơn một vạn đấy là cái xe mà cũng rất là kén người và và cần tay chơi để đi cái xe như vậy tầm tiền như vậy đúng không ạ tầm tiền tầm 800 63 triệu đúng không ạ cần một tay chơi để đi xe đấy xe, xe cho tay chơi và cho người chơi xe đó có những chiếc xe mà để kinh doanh để làm việc để làm trâu cầy bò cưỡi thì Navara là một trong những chiếc xe như vậy hãy đến đây tìm Navara mình có bốn chiếc nha bốn chiếc hai chiếc VL Chiếc kia thì bán rồi, hai chiếc VL và hai chiếc L. Rồi. Đằng sau này là cái xe ờ, mà người quen mình ký gửi nhá. Một anh bạn bên là ngành dịch vụ. Anh ấy làm về mảng karaoke khách sạn. Anh ký gửi 320 triệu cho một chiếc xe số sàn 2.0 Innova, Innova 2.0 <laughs> uh, ờ, số sàn đi được khoảng độ 200.000 ờ, cây uh, 200.000 cây là con số rất chuẩn bởi vì anh ấy toàn chạy dịch vụ thôi chạy chở dịch vụ nhà hàng karaoke anh ấy ký gửi bên mình thì anh ấy bán 320 triệu mình sẽ bớt cho anh em thì anh em tiến đi xem xe uh, không bán dưới 300 bán trên 300 uh, ờ, xe đi chuẩn km không có động tràn gì cả dọn, dọn rửa đi để bán hộ anh ý thôi đấy là người quen anh ý nhờ ok rồi sang bên này đây lại bán tải chiếc L 20 mấy nhờ 219 219 chạy được khoảng uh, không nhớ số vạn nhiều xe quá không nhớ số vạn nữa không sao các bạn cứ đến đây các bạn xem xe đây cũng là một chiếc xe rất là đáng mua L219 tầm giá khoảng độ 508 509 triệu đó đó là những cái xe mình đang có tại cửa hàng <clears throat> giờ đi qua bên này nào <clears throat> đi qua bên này chúng ta sẽ gặp uh, hai em màu đỏ nhất là Elantra tiếp đến chiếc xe ô tô ban đầu mình giới thiệu rồi Elantra GLS bản 2.0 biển thành phố trong tầm giá khoảng 500 mấy nhỉ quên giá mất rồi bây giờ phải dở ra xem đợi mình tí nha Elantra 2.0 2019 2 vạn toàn bánh 2 vạn biển thành phố có tầm giá 595 triệu cũng khá hợp lý đúng không ạ trong cái tầm giá của sedan à, cỡ C rồi chiếc xe này cũng à, chất cũng tương đối tốt mình thì mình không à, miêu tả nữa hôm nào mình sẽ quay em nó cơ bản là chất tương đối tốt trước ban đầu thì uh, xe ô tô 2.0 2019 3 vạn biển thành phố nói rồi đúng không ạ uh, tầm giá khoảng độ bao nhiêu nhỉ 615 triệu 620 triệu gì đó đó cơ bản là thế rồi các anh em uh, thực ra mình vẫn còn một số xe mình đang gửi ở ngoài đặc biệt là bán tải hai cái bán tải mình đang gửi ở ngoài nên là anh em có yêu cầu gì anh em hãy à, liên lạc với mình theo số hotline bên dưới để uh, tìm hiểu thêm về xe thậm chí là mình các các bạn có thể đặt hàng mình nhá đặt hàng mình uh, mình sẽ tìm hộ các bạn tìm hộ các bạn từ những cái salon mình uh, tin cậy hoặc mình sẽ mua trực tiếp lại từ người uh, người buôn bán để uh, về uh, dọn rửa sạch sẽ cho các bạn để về giao lại cho các bạn và mình sẽ kiếm cái tiền chênh lệch trên cái việc mình mua bán đấy đấy là công việc của mình ok chào các bạn nhé